đó giờ em là giống con gà rồi đó con gà nó đánh vậy đó con mèo cũng đánh đàn được luôn con mèo nó cũng làm được luôn bốn hai ba để nó coi nhớ. Yamaha dạ, bốn hai ba 463 là cao hơn cái đời của cô Phụng đó Là học cũng như vậy nè anh thì chuyên nghiệp là nó sẽ lên cái đèn cái bàn phím trên này nè Đây là 273 đây rẻ hơn nè Dạ Đừng nói Ok lê đó mấy đứa Ok lê luôn không? Em chơi này chị chơi đàn Em đâu có chơi đâu Ba làm ca sĩ Nguyên gia đình nghệ thuật luôn Nguyên gia đình đi ra đường hát luôn <laughs>